chúng ta đi học bài Vị ngữ trong câu kể ai thế nào Chúng ta đi tìm hiểu phần 1 nhận xét Bài số 1 Đọc đoạn văn sau Cô và các em sẽ đọc đoạn văn này nhé Về đêm, cảnh vật thật im lìm Sông thôi bộ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều Hai ông bạn già vẫn trò chuyện Ông ba trầm ngâm Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt Trái lại Ông Sáu rất soi nổi Ông hệt như thần thổ địa của vùng này Sau khi các em đọc đoạn văn xong Các em hãy cho cô biết Đoạn văn có mấy câu Đoạn văn trên có bảy câu Và những câu nào thuộc mẫu câu kể ai thế nào các em đã được học câu kể ai thế nào thì các em phải tìm và chú ý cho cô những các bộ phận của câu chỉ đặc điểm tính chất trạng thái của sự vật và trả lời cho câu hỏi thế nào đó là câu 1, câu 2, câu 4, câu 6 và câu 7 Các em đã tìm hiểu được 5 câu kể ai thế nào Câu đầu tiên Cảnh vật thật im lìm Câu thứ hai Sông thôi vụ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều Câu thứ ba Ông ba trầm ngâm Câu thứ tư Ông sáu rất sôi nổi thổ địa của vùng này. Trong năm câu này có câu 1 từ về đêm, câu số 6 có từ trái lại là bộ phận phụ trong câu. Chúng ta không xét đến ở bài tập này. Tiếp theo chúng ta đi xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Khi xác định đúng chủ ngữ và vị ngữ các em sẽ đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ ngữ và đặt câu hỏi để tìm bộ phận vị ngữ. Bây giờ cô sẽ à, thực hiện cho các em à, biết về đặt câu hỏi như thế nào nhé. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ đặt câu hỏi cái gì thật im lìm thì chúng ta trả lời được từ cảnh vật cảnh vật là chủ ngữ. Tiếp theo chúng ta đặt câu hỏi cho bộ phận vị ngữ. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Cảnh vật thế nào thì chúng ta tìm được từ thật im liềm. Thì thật im liềm đó là vị ngữ. Và vị ngữ này biểu thị nội dung gì? Đó là biểu thị trạng thái của sự vật, mà sự vật đây là cảnh vật tìm hiểu về từ ngữ tạo thành vị ngữ vị ngữ này do những từ ngữ nào tạo thành thì chúng ta thấy từ im liềm đó là tính từ và có từ đi kèm theo nó người ta gọi là cụm tính từ tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu câu thứ hai sống thôi bộ sống dồn dập vô bờ như hồi chiều chúng ta cũng đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ sông thì từ sông là chủ ngữ tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về bộ phận vị ngữ thì chúng ta cũng đặt câu hỏi sông thế nào chúng ta trả lời được từ thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều đó là vị ngữ và vị ngữ này biểu thị nội dung gì đó là biểu thị trạng thái của sự vật mà sự vật ở đây là là xong. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu từ ngữ tạo thành vị ngữ. Trong vị ngữ này có từ thôi, từ thôi là động từ và có những từ đi kèm theo nó, người ta gọi nó là cụm động từ. Câu thứ hai, thứ ba, ông ba trầm ngâm. Chúng ta cũng đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ chủ ngữ. Chúng ta đi tìm hiểu bộ phận vị ngữ thì chúng ta cũng đặt câu hỏi ông ba thế nào thì chúng ta tìm được từ trầm ngâm thì trầm ngâm là vị ngữ và vị ngữ này biểu thị nội dung gì đó là biểu thị trạng thái của sự vật mà sự vật ở đây là người tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu từ ngữ nào tạo thành vị ngữ vị ngữ có từ trầm ngâm trầm ngâm là động từ do đó từ ngữ tạo thành vị ngữ là động từ câu thứ tư ông sáu rất sôi nổi chúng ta cũng đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ ngữ ai rất sôi nổi thì chúng ta tìm được từ ông sáu ông sáu là chủ ngữ và đi tìm tiếp bộ phận vị ngữ chúng ta cũng đặt câu hỏi Ông Sáu thế nào? Chúng ta tìm được từ rất soi nổi Thì rất soi nổi này là vị ngữ Và vị ngữ biểu thị nội dung gì? Đó là biểu thị trạng thái của sự vật Sự vật ở đây là người Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu từ ngữ tạo thành vị ngữ Trong vị ngữ này có từ soi nổi là động từ Nhưng có từ đi kèm theo nó người ta gọi là cụm động từ Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu câu ông hệt với thần thổ địa của vùng này. Chúng ta cũng đặt câu hỏi để tìm bộ phận chủ ngữ. Ai hệt với thần thổ địa của vùng này thì chúng ta trả lời được từ ông. Thì ông là chủ ngữ. Đi tìm bộ phận vị ngữ chúng ta cũng đặt câu hỏi ông thế nào thì chúng ta tìm được từ hệt như thần thổ địa của vùng này thì đây là vị ngữ Và vị ngữ này biểu thị nội dung gì? Đó là biểu thị đặc điểm của người Đó. Mà người Đặc điểm ở người Và tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu nội dung biểu thị của quyển ngữ và từ ngữ nào thảo thành quyển ngữ. Sau đây, các chúng ta sẽ rút ra được ký nhớ. Vì ngữ trong câu kệ ai thế nào chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. Vị ngữ thường do tính từ, động từ hoặc cụm tính từ, cụm động từ tạo thành. Ở à, cái phần ghi nhớ này các em sẽ Ờ, nhớ và để ờ, làm bài tập cho tốt nhé sau đây chúng ta qua phần bài tập bài tập số 1 đọc và trả lời câu hỏi thì trước em sẽ đọc đoạn văn và trả lời câu thái của sự vật và trả lời được cho câu hỏi thế nào. Tiếp theo, phần B, chúng ta xác định vị ngữ của câu, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi thế nào, thì đó là vị ngữ. Tiếp theo chúng ta đi trả lời câu C, vị ngữ của câu trên do từ ngữ nào tạo thành. Thì các em sẽ đọc lại phần vị ngữ vị ngữ đó là tính từ hay là cụm tính từ hay là động từ hoặc là cụm động từ tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu bài tập số 2 đặt ba câu kể ai thế nào <clears throat> mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích ở đây cô đưa cho các em một số hình ảnh về cái hoa và các em sẽ chọn những cái hoa mà mình thích mình sẽ uh, chuẩn bị đặt ba câu kể ai thế nào cô ví dụ hoa mai vàng tươi rực rỡ thì các em sẽ uh, đặt lại những cái câu mà có những uh, cái hoa mà mình yêu thích uh, sau đây các em sẽ lấy